khi mà chúng ta chuẩn bị mà xây nhà ấy, thì ta cần phải phá bỏ cái nhà cũ đi đúng không ạ thì để mà phá bỏ cái nhà cũ đi thì chúng ta phải chuyển đồ đạc ra bên ngoài rồi chuyển bàn thờ ra bên ngoài đúng không ạ thì khi nào thì chúng ta bắt đầu làm cái việc như thế thì cái động tác lúc làm đấy người ta gọi chung là dọn dẹp mặt bằng đúng không ạ thì chúng ta sẽ làm một nghi lễ làm lễ giải xá chúng ta giải xá cho cái bát hương giải xá và xin phép gia tiên thần linh thổ địa là chúng con ờ, xin phép được làm cái nghi lễ để mà dọn dẹp cái mặt bằng thì hôm nay thì xin các cụ là à, được ừ, chuyển cái đồ đạc trong gia đình à, ra một cái nơi khác để cất giữ và cũng xin giải xá cái bát nhang để sau này khi mà xây dựng cái nhà cửa xong thì lại tôn cất lập thờ lại à, chư vị tôn thần cũng như là gia tiên anh chị cứ tỉa hết chân nhang bỏ hết cốt bát nhang ra bỏ hết cho ra lau chùi bao sái lại xong mà đóng vào một cái hộp để ở nơi cao giáo cẩn thận đến khi nào chúng ta về nhà mới chúng ta lại mang toàn bộ đồ rồi cúng ra cái gì dùng thì dùng cái gì không dùng thì chúng ta có thể uh, ờ, cung tiến lên chùa hoặc là uh, để gọn vào để sau này dùng một việc khác còn nếu không thì thả sông sau đó giải xá ban thờ xong thì chúng ta sẽ chuyển dịch toàn bộ những cái đồ đạc chuyển dịch toàn bộ những cái uh, À, vật dụng cá nhân nào mà có sử dụng thì chúng ta coi không sử dụng gì cho còn cái gì mà dùng thì chúng ta sẽ chuyển dịch toàn bộ ra khỏi cái cái mặt bằng hay cái không gian đó đúng không ạ sau khi nó còn lại một cái nhà trống thì chúng ta sẽ tiến hành phá rỡ anh chị à, dọn dẹp mặt bằng ở đây nó bao gồm cả cái động tác phá rỡ cái nhà cũ bởi vì là khi mà động thổ thì nó cần cái một cái mặt bằng hoàn chỉnh và mặt bằng trống để cho là dương khí nó nó trả vào trong đó